đấy stop nói không nghe hả để em bú sữa xong rồi cho bố ngoan đi rồi stop nè cho bú sữa nè tay tay tay sữa nè sữa nè sữa nè sữa nè sữa nè nè nè bú đi bú đi bú đi